Xin chào các bạn thì Hôm nay mình có cái này cho các bạn thì Chào mừng các bạn đến đến kênh Thảo Ngọc Thảo Ngọc và Kitty Channel ý mình nha thì Hôm nay mình đang ở trên kênh hội à, à mình Về nơi mình đang sống đó nha mọi người Và cùng đi thăm quán mình thôi <laughs> Đây, đây rất là nhiều hoa nha mọi người Và cũng rất là nhiều cây luôn nha thương với bạn là rất là nhiều cây luôn đây hai mọi người chỗ này là mấy cái hộp gì mình biết mọi người đây là chỗ gửi xe nè mọi người đây đây có rất là nhiều xe có thể đạp luôn nè và đây là mấy à, chiếc xe máy đây là cái thang máy để mình đi lên đi xuống đó các bạn bình thường nó không có dán nhưng mà hôm bữa tết đến cho nên là người ta có dán thì người ta để ra luôn rồi đây đây là một chậu cây nha mọi người đẹp chưa đây là mọi người đây là cái chậu gửi xe của mình ở đây ở đây có rất là nhiều xe luôn Ôi ở đây rất có, rất là nhiều cây luôn nha mọi người và bên kia rất là nhiều xe nha mọi người Đây mọi người, đây là cái bình chữa cháy nha mọi người Đây là những cái cột màu đen Còn đây là mọi người ở ngoài đây rất là mát và nó rất là nhiều hoa luôn nhưng mà nãy giờ mình thấy nhiều nhất là hoa này nè mọi người <coughs> các bạn ơi cùng đi với mình nha <coughs> đây ở ngoài đây là những cục gạch mà xám nhỏ nha không biết nó có nhỏ hay không thôi cũng kệ cũng tội thôi cũng kệ đây là đây là cái chỗ tập thể dục của mình nha mọi người đây đây là cái ghế để tập thôi có thể ừ, yeah. có thể hết nha mọi người còn đây đây là cái máy để đập nha nhưng mà mình thấy bên đây rồi thì mình sẽ tập cái máy này à, sẽ tập cho mọi người cái máy mình tập cũng không có đâu không có nặng lắm đâu con nít tập cũng được giống như mình nè mọi người cái máy này dành cho người lớn nhưng mà con nít tập cũng được nha ở đây là cái máy hai người mình lắc hết luôn á mọi người yeah. yeah mình sẽ tập thể dục nha mọi người trước nay mình sẽ đi lên ờ, đi xuống khi lên ờ, đi xuống nha bạn có nít nào mà đi được thì ờ, mình sẽ đi nha mọi người dừng lại đi dừng lại đi à. thôi cái chỗ này à để mình ngồi rồi á ok người bảo vệ nè thế mà mình làm tới không được yeah. Dạ, không có đạt tới mọi người tại cái chân mình ngắn quá ừ không cảm giúp mình nha nó có thể gạt ngoài ngoài tập thể dục ra đó nó còn có cái tay cầm già mình có thể gác lên nữa nè còn đây đây cái là cái ghế đá cho bạn nào mà không có biết tập cái gì nha mọi người còn đây đây có hai cái chỗ để mình leo nha đây là cái chỗ leo 3 tầng ha còn đây là cái chỗ leo rất là nhiều tầng mình sẽ leo kiểu này yeah. Yeah. cái chỗ này là mình leo được à, tuốt ở trên đó đó nhưng mà mình rất là sạch té luôn mình cho nên là tạm thời mình chỉ leo hai tầng cho mọi người xem thôi nha mình lấy cái đó lận nhưng mà mình sợ té cho nên là mình chỉ leo hai tầng thôi đây nè mọi người chỗ này là cái thân bóng chày hoặc là bóng gỗ kìa mọi người mình có thể em bỏ bóng bóng chày ra mình đánh nha mọi người hoặc là mình chơi chọi cầu cũng được hoặc là đánh bóng gỗ nha mọi người đây đây ở à, mấy cái ghế đá cho người lớn mà không muốn tập á không người lớn mà không muốn chơi người lớn có thể ngồi đây à nhìn con nít ha mọi người <coughs> hay là bạn nào bạn con nít nào mà không muốn chơi thì có thể ngồi ở đó để để cho mẹ coi mấy bạn khác chơi ha cái này à, người ta không có để bóng cho mình chọi mà mình á phải à, đem trái bóng vô chọi nha mọi người chị chỗ này là cái thân để tập ha mọi người Chịu. mọi người Cái chỗ tập thiết kế bằng cái chỗ bơi nha mọi người Và đây là cái chỗ leo lên Ta da Mình có thể ở đây dần rồi Rất là đã luôn nè Mình khai thể đặt cái chân ra và mình có thể tựa leo lên Còn đây là cái chỗ bàn ghế thế làm gì mình cũng không biết nữa chừng nào còn chừng nào còn mình có thể làm thử ha đây là mọi người bên đây là cái hồ bơi nhỏ có hồ bơi nhỏ của con nít và hồ bơi to của người lớn nha mọi người mình sẽ đi qua đây wow ở đây rất có nhiều cây luôn nha Dạ còn nhiều hoa Mấy cái, mấy cái cây này nè là nó chưa có mọc được nhiều ha mọi người Thế là mình cũng mong muốn nó nhiều hơn để coi thế nào Để có nhiều hơn nó sẽ rất là bự nè Rất là bự luôn nè Cái chỗ này hồi nãy mình đã quay cho mọi người rồi Cho nên là mình không cần quay nữa ha